giật mình tỉnh giấc sau những cơn mơ vô vọng chợt nhận ra em đã ra đi rời vòng tay anh em đã quay lưng vội vàng anh đứng trông theo ngỡ ngàng bàng hoàng anh không cho giấc mơ yêu vội tan say mơ ước thật nhiều rồi người xa đi yêu thương còn được bao nhiêu anh cố đưa tay giữ lại những yêu thương xa anh rồi chẳng thể giữ em người đã không thuộc về ai vậy thì sẽ buông tay vậy thì anh sẽ sẵn lòng chúc cho em luôn luôn hạnh phúc phương trời xa em sẽ hạnh phúc đắm say mơ ước thật nhiều rồi người ra đi yêu thương còn được bao nhiêu anh cố đưa tay giữ lại nhưng yêu thương đã xa rồi không thể giữ em người đã sẽ sẵn lòng chúc cho em luôn luôn hạnh phúc phương trời xa em sẽ bình yên mang bao nhiêu ký ức tròn sâu dấu yêu ban đầu xin em giữ lấy phút sau cuối nhìn sáng em xa tầm tay vậy thì anh sẽ buông tay vậy thì anh sẽ sẵn lòng chúc cho em luôn luôn hạnh phúc phương trời xa em sẽ bình yên